thì hiện tại mình đang đứng ở vị trí này là khu G nha cả nhà và mình đang đứng trên trục đường N G 5 à, DG5 và đường NG4 đây ạ à, cái đường đó là đường NG4 này cả nhà chúng ta sẽ đi vào đây và đây đây là cái bảng NG4 ạ à. nhà thấy không ạ à? và đây là đường ờ, DG5 và lô đất của chúng ta ngày hôm nay muốn review đó là lô lô góc lô góc cho ờ, tại vị trí này cả nhà thấy ạ à đây cái nhà thấy lô góc mà từng ngay chỗ cái bán đó nha từ ngay vị trí bán đó sẽ đi thắng ra ngoài này à, chúng ta sẽ đi thắng ra ngoài này anh nha cái nhà đây đây mình đang đi cho cái nhà thấy này cái nhà cứ nhìn theo cái cánh tay của mình nha đây đây tới cái vị trí này ạ à. à, đây tới vị trí mà mình chỉ đây có hàng cây đây à, bông, bông bay đây hàng cây bông bay hoặc là vào đây xíu thì à, cái nhà thái vắt à, được được vắt ly này được ủi sang lắp rồi này đó thì từ vị trí này đi thắng ra ngoài này đó cái nhà thái nha đó ra ngoài này là 10 mét nha sau 30 như vậy thì từ vị trí sau 30 nó sẽ nằm phía bên kia phía bên cuối đường thì cái nhà hãy theo trong mình luôn rồi ở đây thì như cái nhà được biết thì à, ở miền Phước Ba à, thường là đất là sẽ ngang là 5 hoặc là 10 5 30 hoặc là 10 30 thổ cư là 100% và xây dựng tại tự do nha cả nhà số đã có đã có nha mua là chúng ta sẽ công chứng ngay đây vị trí à, cuối của à, dự án đây của của, của lô đất đây à, từ đầu đường à, đầu mép nhưng đi ra đây là 30 30 mét đó ngay chỗ vị trí người ta đã bắt vào đây cả nhà thấy không ạ à? đó ngay chỗ cái bao mà mình chỉ đây đó từ đó là cái gốc chạy thẳng ra ngoài này đó tới cái cây kia đó là năm ở đây là phía sau nha cái này phía sau của lô đất như vậy thì lô góc á thì chúng ta à, sẽ xây được rất là nhiều à, tiện ích ví dụ như là chúng ta xây nhà cao tầng à, nhà hàng khách sạn hay là à, nhà nghỉ rồi đều được hoặc là nếu chúng ta xây dựng mà à, nhà mà theo, theo kiểu là nhà cấp 4 hay là nhà lầu nhà trệt mà theo cái, cái chiều dài như thế này này chúng ta lấy cái đường mà đường à, đường à, G4 này chúng ta làm mặt tiền á thì xây được rất là tiện còn nếu chúng ta lấy cái à, đường mà đôi G5 chúng ta làm mặt tiền thì chúng ta sẽ xây à, được một căn nhà nằm trên mặt tiền đưa dưới Nam cũng khá là đẹp hiện tại thì chúng ta đang đi trên trục đường là NG4 đây đó cái nhà thấy vị trí đất không ạ vị trí đất mà cái điểm cuối à, của vị trí đất là cái cái cây đó đó ngay cái cây đó mình chỉ đó ngay cây đó đi thẳng qua đây thẳng qua đây đó và đi lên trên đó lên như chỗ cái à, cái cột mà ban chia đường á và đi thẳng qua tắt cái xe của mình bên kia là 10m sau 30m thổ cư 100% và mua công chứng liền giá bán là giá bán là à, và giá bán là 7 tỷ 500 triệu nha cả nhà 7 tỷ 500 triệu cực kỳ rẻ cực kỳ hấp dẫn cực kỳ hấp dẫn nha đối với cái lô này hiện tại là nó nằm gần cuối với cái đường đô dây năm à, chưa cuối thì chưa cuối đâu cách tầm khoảng là một cái ờ, tầm khoảng ờ, 780 m nữa thì tới đường vành đai 4 như vậy thì à, nếu mà tính từ đường vành đai 4 đi vào thì nó cũng là một trong vị trí đất địa nha à, vừa tương lai thì vị trí này sẽ là một trong những vị trí mà rất nhiều người muốn sở hữu thì à, sẽ không có đâu vừa tương lai sẽ không sở hữu được đâu nha cả nhà mình nói thiệt tầm khoảng 3 năm hoặc 5 năm nữa thôi thì cả nhà sẽ thấy là tiềm năng nó sẽ như thế nào ở đây mình làm à, bất động sản mình thấy những vị trí mà à, ngày xưa à, chờ chờ xấu hay là à, cho là quánh nhưng mà khi mà khoảng 3 năm 5 năm nữa thôi tìm mua lại thì nó sẽ không có ạ. Rồi thì bây giờ cái nhà hãy theo chân mình nha hãy theo chân mình đó mà đi ờ, dạo à, xung quanh đây để mà biết được là vị trí đất đây kết nối giao thông như thế nào đi ra ở đâu gần bệnh viện như thế nào rồi à, gần chợ như thế nào ở trước khi đi thì mình à, liệt cơ lại nha lô đất ngang 10 sau 30 300m có 300m thổ cư mua con trứng ngay giá bán là 7 tỷ 500 triệu và đất nằm trên mặt tiền đường Đơ G5 gần với đường vành đai 4 cách đường vành đai 4 tầm khoảng là 800m cách vị trí chợ cũng như là ra đường NE8 tầm khoảng là 2 2 km tầm khoảng 2 km nha cả nhà và lô đất này nằm ngay tại vị trí là đường Đô Di Nam và đường NG4 rồi bây giờ cả nhà hãy theo chân mình nha cả nhà Rồi bây giờ thì từ vị trí lô đất à, Chúng ta sẽ di chuyển ra đường vành đai 4 à, Để cả nhà thấy được cái vành đường vành đai 4 nha cả nhà Và sau đó chúng ta sẽ à, di chuyển lên trên trục đường à, DG5 này Chúng ta đi ra chợ cũng như là ngân hàng, à, bệnh viện à, Rồi các tiện ích như như là cửa hàng, à, bách hóa, rồi thế giới di động, đường máy xanh à, Cả nhà hãy theo chân mình nha cả nhà Quay tại thì mình đang di chuyển trên đường DC5 hướng ra đường vành đai 4 ạ. À. Phía trước của chúng ta là đường vành đai 4. Cách đôi đất tầm khoảng là 800 m thôi nha cả nhà. Lúc nãy thì mình quay kia là đường NG4 và đây là đường NG1 ạ, à. cả nhà thấy không ạ? À? Đây là đường NG1 nha. Rồi, phía trước này của chúng ta là đường chúng ta rẽ phải thì chúng ta sẽ ra đường Mỹ Phước Tân Vạn. À, chúng ta rẽ phải thì chúng ta là đường Mỹ Phước Tân Vạn mà chúng ta, chúng ta sẽ ra là đường à, à, ra trường đại học Việt Đức nha cả nhà chắc sẽ ra trường đại học Việt Đức à để phái hả bây giờ chúng ta để phái đi cả nhà chúng ta để phái nha rồi chúng ta để phái thì chúng ta ra là đường Mỹ Phước Tân Bạn thì như cái nhà được biết thì à, đường à, vành đai 4 này sẽ nối từ Tây Ninh qua Bình Dương lên thành phố Hồ Chí Minh và đi đến Đồng Nai sau đó chúng ta sẽ ra Vũng Tàu như vậy thì à, đường vành đai 4 này kết nối được khá là nhiều tỉnh và lộ giới đường của ta đi 4 này cũng khá là rộng nha ở ờ, à, đây thì mình chưa biết chính xác là bao nhiêu nhưng mà tầm khoảng là 65 à, mét á đường này 62 mét ha cả nhà và phía trước này của chúng ta thì à, như cái nhà thấy xe của chạy rất là đông đúng không ạ xe chạy rất là đông tại vì ngay vị trí này kết nối giao thông như thế này đây đó, là ngã tư rồi mà ngã tư là của những trục đường lớn thôi à phía trước của chúng ta là đường Nguyễn phút Tân Vạn để trái thì chúng ta sẽ về bầu bàn còn rẽ phải thì chúng ta sẽ vừa hướng là Tân Vạn nha cả nhà chúng ta sẽ vừa ngã ba Tân Vạn về hiện tại thì à, đường Mỹ phút Tân Vạn này chuẩn bị thông rồi ạ chuẩn bị thông rồi cả nhà cho nên là thì, à, sau khi mà thông á, thì giá đất sẽ tăng tức là giá đất xung quanh đường Mỹ phút Tân Vạn cũng như là đường Vành Đai 4 này sẽ tăng rất là nhiều cho nên cái lô đất mà chúng ta vừa vay xong mình có nói á, người tương lai sẽ không tìm được lô nào đẹp như như cái lô này hết ạ à. và cái nhà hãy theo chân mình à, cứ theo chân mình đi à, trên con đường này chúng ta sẽ đến chợ